Hello, xin chào anh chị em và các bạn à, trong buổi livestream hôm nay à, với cái chủ đề là xu hướng của thị trường à, trong ngắn hạn nó như thế nào. À, hôm nay à, Dũng nhận được một câu hỏi có một cái bạn nó hỏi là ở à, trong thời điểm này nếu chúng ta áp dụng à, các đường trung bình giá hoặc là những cái công cụ phân tích kỹ thuật thì nó còn đúng hay không? Thì Dũng trả lời là không ở trong khi thị trường đi xuống á, thì việc mà chúng ta đặc biệt là sử dụng những cái đường trung bình động mà ACD, RSI, sóng Elliott, thậm chí là Ichimoku tất cả những cái công cụ như vậy đều không có tác dụng gì hết. Nên nếu chúng ta tiếp tục sử dụng những cái công cụ đó thì đều là gì ạ? Có thể trả giá rất đắt. Không biết là bao nhiêu bạn đã sử dụng cái công cụ đó để đầu tư trong giai đoạn này chúng ta thấy rằng là đều không hiệu quả và thậm chí là bị thua lỗ rất là nặng. À, lý do tại sao? Bởi vì à, những cái công cụ đó nó tập trung vào giá và nó không liên quan đến khối lượng nên cái việc mà gì ạ? Cái cảm xúc của nhà đầu tư lúc này nó mang đến chất rằng là sợ hãi, lo lắng, động loạn, mệt mỏi. À, nó đều những cái cảm xúc tiêu cực. Nên mọi thứ khi mà nó diễn ra nó mang tính chất rằng là thường là mạnh hơn, tức là nó giảm là giảm mạnh hơn thị trường hoặc nếu chỗ hồi hồi mạnh hơn thị trường và tất các điều này chúng ta cần phải nắm rõ được bởi vì khi chúng ta đầu tư thì uh, Dũng có đọc một số các thông tin uh, có những tại vì Dũng cũng là cái người đào tạo cũng là muốn tìm hiểu xem các thông tin thị trường như nào thì có một cái điều đó là gì ạ vẫn có những thông tin mang tính chất là tích cực khi mà cổ phiếu giảm cổ phiếu giảm giảm và đã có ai đó họ cảm giác là giảm là, là tốt để mua vào và giảm để tốt mua vào nhưng thực tế nếu chúng ta quay trở lại xem là sau mỗi một chu kỳ giảm như vậy giống như năm 2006 07 à, và bước sang năm 2008 thì phần lớn có rất nhiều nhà đầu tư bị cháy tài khoản tậm được cháy hết thậm chí là có những nhà đầu tư có 500 tỷ và Dũng quen biết bị cháy bác này trong Sài Gòn nên cái việc mà 500 tỷ còn bị cháy còn chúng ta không biết là có bao nhiêu tiền nên ở đây chúng ta thấy là cái việc mà chúng ta không hiểu rõ được cái quy luật vận động nếu chúng ta nói về cái quy luật á, thì nó luôn đúng và chúng ta không thể chống lại được quy luật chúng ta có những quy luật như quy luật nhân quả cuộc sống chúng ta là quy luật nhân quả mọi thứ nó đều gì ạ nó đều có nguyên nhân của nó và những cái kết quả nó dẫn đến cho chúng ta những điều tích cực hay là tiêu cực nếu chúng ta không nắm rõ được nguyên nhân kết quả thì cái việc mà chúng ta đầu tư có thể sẽ gặp rất nhiều rủi ro nên khi mà đọc ờ, một số những cái thông tin từ một vài cổ phiếu thì Dũng thấy rằng là tại sao lại có rất nhiều nhà đầu tư họ phần lớn phần lớn là họ còn không cần biết là quy luật nó vận động như nào họ chỉ quan tâm đó là mua nó rẻ và họ kỳ vọng trong một thời điểm nào đó cổ phiếu sẽ lên đến một cái mức nào đó nhưng trước khi chúng ta nói về cái thị trường trong thời gian tới thì chúng ta phải quay trở lại chúng ta đầu tư chứng khoán chúng ta có 5 cái yếu tố tác động đến chúng ta yếu tố lớn nhất đó là cảm xúc cảm xúc các bạn ạ cái cảm xúc là cái yếu tố tác động lớn đến cuộc sống chúng ta chúng ta không thể lạc quan không thể nào vui nếu số tiền trong tài khoản chúng ta nó giảm mất 5, 60, 70% nhưng đã có rất nhiều người lạc quan và có rất nhiều người vui dù là tài sản chúng ta đã giảm gần hết rồi họ cũng nghĩ rằng là đây là cơ hội để mua vào và họ kỳ vọng trong một tương lai gần nào đó cổ phiếu sẽ lên gấp 3, gấp 4 lần 5 lần đó là chúng ta thấy là lạc quan một cách thì ạ à, thái quá không nói một cách tiêu cực đó là lạc quan gì ạ một cách mù quáng thế thì câu chuyện ở đây chúng ta thấy rằng là cái cảm xúc vậy cảm xúc nó tác động đến gì ạ cảm xúc nó sẽ tác động đến các mối quan hệ chúng ta trong tài chính hành vi đặc biệt là trong gì ạ trong nhóm tính cách các bạn nhớ là trong nhóm tính cách thì có một cái nhóm mà các bạn có thể hiểu đó là nhóm D là nhóm rất là mạnh mẽ đưa ra những quyết định rất là dứt khoát và thông thường nếu cái nhóm D này ai đó sở hữu cái nhóm tôi nhất này cái việc mà đưa ra quyết định và bán ra tham gia vào bán ra tham gia vào là cái nhóm này có thể thành công rất lớn tuy nhiên cái nhóm này cần phải có kế hoạch cụ thể rõ ràng chiến lược đầu tư cái nhóm mà chúng Dũng lấy là lo ngại nhất đó là cái nhóm mà nhóm Y nhóm Y là họ không cần biết bất chấp là gì cả họ cảm giác ở đâu có sự sung sướng ở đâu có sự vui vẻ ở đâu có sự thoải mái trong khi đó tài sản của họ hết rồi cuộc sống của họ sẽ ra sao con cái gia đình các mối quan hệ khác tiền họ đi vay mọi thứ gia đình họ như thế nào nếu trong trường hợp chúng ta chỉ mong muốn cái cảm xúc chúng ta trong một cái đội nhóm nào đó và nhóm y là nhóm mà cái việc mà đầu tư chứng khoán có khả năng mất tài sản nhanh nhất và họ vui ở góc độ là họ ở trong một cái câu lạc bộ nào đó trong một nhóm nào đó họ được nói họ được kể những câu chuyện của họ họ cảm giác họ sung sướng nếu họ đang có cái vai trò gì trong cái hội đồng đó nhưng họ không biết rằng là tài sản của họ đang bị mất đi gia đình họ con cái họ cần phải ăn cần phải uống cần phải cảm nhận những cuộc sống tốt đẹp hơn cần phải gì ạ có tiền để con chúng ta được học nhiều hơn cần để có tiền để cho đi du lịch còn có tiền để sinh hoạt phí trong gia đình nhưng họ quên cái điều đó họ thấy rằng là nếu họ được nói ở trong cộng đồng nào đó họ thấy vui và họ tiếp tục cho cái tài sản của mình bị thua lỗ và đó chính là nhóm y họ cảm giác là họ vui vì họ được nói lên cảm xúc của họ bao nhiêu anh chị em đã có cái cảm xúc này nếu anh chị em nó thực sự hãy comment số 1 tại vì trong cuộc sống chúng ta cái nhóm y này nhóm rất là nhiều và đây chính là cái nhóm mà có thể khi mà chúng ta cháy tài khoản chúng ta cũng vẫn vui bởi vì chúng ta nghĩ rằng chúng ta cái điều này điều là sự thực sự á chúng muốn nói anh chị em đó là lý do tại sao chúng ta cần phải nắm rõ được cái nhóm này nhóm tiếp theo nó cũng lớn giống nhóm này nhóm nhóm S nhóm S ở đâu có sự hạnh phúc vui vẻ và được gì ạ à? cảm giác được thuộc về họ tham gia nên các cộng đồng đội nhóm là nhóm S để tham gia nếu chúng ta chơi vào chơi với những người tích cực thành công chúng ta thành công nếu mà chúng ta chơi những người tiêu cực chúng ta có thể thất bại nên nhóm S là nhóm có thể bị ảnh hưởng ở bởi nhóm Y nếu trong trường hợp nhóm Y này có thể gây ra những cái mà chúng ta gọi là ai đó chúng ta gây ra những cái vấn đề về tâm lý và cái điều này có thể chúng ta thấy là bị thua lỗ rất là nặng và cái nhóm cuối cùng Dũng muốn nói ở đây đó là nhóm C các anh chị em nhóm C thường này gì ạ không tin vào ai hết chỉ khi mình nhìn thấy mọi thứ rõ ràng thật chắc chắn thì mình mua và đa phần nếu chúng ta không có chiến lược không có gì ạ có hiểu rõ được quy luật thì thường chúng ta mua ở đỉnh và đa phần nếu chúng ta nhìn rõ mọi thứ chúng ta mua ở đỉnh và cái nhóm C này chúng ta cần phải gì ạ hiểu và được dẫn dắt bởi những cái gì ạ nhà đầu tư thành công hoặc là chúng ta cần phải mua những cuốn sách mang cho chúng ta có một cái tư duy tư tưởng và đây có là nhóm có thể trở thành gì ạ trở thành những nhà đầu tư kiệt xuất nhưng tuy nhiên nếu chúng ta đi sai đường chúng ta sẽ gặp rất nhiều rủi ro vậy chúng ta đang là nhóm nào trong đầu tư các bạn có thể đang trong nhóm nào trong đầu tư thường nhà đầu tư thành công nó tổ sở hữu hai tố chất C và D D là mạnh mẽ còn C là đưa ra những cái gì ạ kế hoạch đưa ra những cái mục tiêu rõ ràng để bước vào chinh phục thị trường và nếu chúng ta không có kế hoạch trong đầu tư phần lớn chúng ta đang đầu tư không có kế hoạch nên dẫn đến chúng ta bị thua lỗ rất nặng bởi vì chúng ta không có kế hoạch chúng ta bị cảm xúc theo đám đông cảm xúc theo một nhóm người nào đó và cảm xúc do chúng ta không hiểu biết và cái cảm xúc này nhiều lúc nó đến từ chúng ta bởi vì do tiềm thức chúng ta nó được gì à, nó được nuôi dưỡng từ những lần giao dịch của chúng ta trước đây ạ. Vậy chúng ta sẽ quay trở lại, anh chị em nhóm C chúng ta cần phải quay trở lại. Và chúng ta nếu anh chị em nào đang đầu tư chứng khoán thì chúng ta tập để phân tích chiến lược đầu tư. Chúng ta quay trở lại đây. Các bạn quên là thị trường đang tốt hay xấu đi ạ. Hãy quan tâm đến cái việc mà chúng ta phân tích từng cái nhóm, từng cái gì ạ. Từng cái thời điểm để chúng ta mua vào. Còn nếu chúng ta có quan tâm đến cổ phiếu nào chúng ta mua được hay không quan tâm đến cổ phiếu nào để tham gia vùng vùng này mà không nắm rõ được quy luật không nắm rõ được cái quy trình thì chúng ta sẽ gì ạ 99,99% từ câu hỏi này chúng ta đều biết thua lỗ bao anh chị em hiểu điều này ạ nếu chúng ta hỏi cổ phiếu là có mua được cổ phiếu nào hay không hoặc là cổ phiếu này tốt không và cổ phiếu này tuyệt vời hay không thì phần lớn chúng ta đang bị thua lỗ và ở trên ngoài kia người ta vẫn chia sẻ cho chúng ta điều này ngoài kia tất cả chúng ta được chia sẻ toàn cái điều này mua cổ phiếu này họ phân tích cho chúng ta cổ phiếu này phân tích cho chúng ta cổ phiếu kia và 99,99% là chúng ta đang bị thua lỗ nếu chúng ta vẫn còn hỏi như thế và nếu chúng ta vẫn được đào tạo như vậy bởi vì nếu ở đây chúng ta ở cấp độ làm thế nào thì đó là cấp độ của thua lỗ nhưng ở cấp độ cao hơn tại sao chúng ta phải mua cổ phiếu là lúc này các bạn đang học ở đây tại sao chúng ta lại mua cổ phiếu này Vậy chúng ta có mua cổ phiếu này không? Theo các bạn có mua cổ phiếu là thời điểm nào không Tại sao chúng ta mua Tại sao chúng ta không? Theo các bạn nếu ai nghĩ rằng không mua cổ phiếu này comment số 1 Ai mà nghĩ rằng là có mua cổ phiếu này comment số 2 Nào sau Dũng sẽ giải thích tại sao Chúng ta có mua hay không mua ở đây Vấn đề chúng ta cần phải nắm về tại sao Từ cái tại sao này chúng ta sẽ trả lời được toàn bộ cái kịch bản tại thị trường của chúng ta Nếu ở góc độ này chúng ta hiểu là tại sao Thì chúng ta không phải đi nghe người ta phân tích cổ phiếu cho chúng ta bởi vì Dũng nhìn thấy hàng ngày chúng lại mất tiền bởi vì nghe mà ai đó là cổ phiếu hồi đó giá rẻ đó và mọi thứ nó đang tuyệt vời đó cứ giữ đi cứ giữ đi và cuối cùng chúng ta mất tài sản và Dũng đã nhìn thấy là cuộc sống của vợ của chồng của một gia đình chúng ta như thế nào và Dũng đã trải qua bi kịch này rồi ạ à. đã trải qua cái bi kịch này rồi vì nó trải qua cái bi kịch này rồi nên cái việc mà chia sẻ cho chúng ta và ở ai đó người ta không thích cái điều này bởi vì chúng ta đã rút tiền ra và khi mà chúng ta rút tiền ra điều gì diễn ra không có lợi cho họ và đó chính là nguyên nhân dẫn đến chúng ta lại mất tiền nhiều hơn bây giờ chúng ta sẽ quay trở lại quay trở lại đây là một cái biểu đồ của phái sinh nếu các bạn nhìn thấy biểu đồ của phái sinh điều này đang diễn ra như thế nào phái sinh là cái hợp đồng tương lai của vậy nếu chúng ta đang nhìn thấy nếu phái sinh đây là biểu đồ ngay mà chúng ta đang thấy là một cái nến lớn một cái nến kéo lên và đây là một cái nến mạnh hơn vậy nếu cái nến này nó mạnh hơn là chúng ta gọi là một nến đỏ nến xanh và một nến đỏ tiếp ở trong quá trình test đây là trong quá trình test vậy nó đang test cái đáy này mà nó gặp hai cái điều này thì chúng ta thấy là tích cực hay tiêu cực nào chúng ta sẽ xem cái này trước thì chúng ta mới biết rằng là cổ phiếu nào tổng quan được thị trường cả nhà ơi ạ à. thì mình tạm thời là không nói về cổ phiếu bởi vì chúng ta không nhìn về bên ngoài trước thì chúng ta không thể tính toán được bên trong bên ngoài thế nào thì bên trong à bên trong thế nào thì chúng ta sẽ bên ngoài thế đó và ngược lại chúng ta có bên ngoài thế nào chúng ta có thể biết được bên trong vậy bây giờ chúng ta đang nhìn thấy bằng góc độ đây là đây là phái sinh là hợp đồng tương lai nếu hợp đồng tương lai ở đây nó mang tính chất là tiêu cực Dũng đang có hôm qua Dũng có chia sẻ là nếu hôm nay tăng mạnh khối lượng lớn đúng không tăng mạnh khối lượng lớn thì sẽ có một vài cổ phiếu chúng ta trong đó có cổ phiếu gì ạ Techcom à, HCM chúng ta có thể mua đúng không nhưng rõ ràng là sáng nay chiều nay cái việc mà nó kéo xuống như này thì trong trường hợp kéo xuống là mà ngày mai các bạn lưu ý nhá ngày mai nó bị đứt là chúng ta phải thoát ra ngay góc độ nào đó bởi vì về góc độ phái sinh như này nó là đang rất yếu nha chúng ta đang cứ nói về góc độ phái sinh thôi còn đúng hay sai chúng ta chưa biết được nhưng góc độ phái sinh có phải nó đang yếu không ạ bao nhiêu bạn biết điều này có thể comment số 2 đúng không ạ tức là khi mà nó đang test lại cái đáy này và nơi đây đang giảm này ở một cái biên độ thứ hai là giảm trên một cái biên độ kéo lên ở đây chúng ta thấy là nó không đủ hiện tại nó không đủ lực để kéo lên không đủ lực để kéo lên đấy không đủ lực kéo lên mà nó trong trường hợp ngày mai nó chỉ giảm thôi ạ nếu ngày mai rõ ràng xác suất để tăng thực tế xác suất để tăng nó là một cái gì đó và chúng ta cần phải tính toán nhưng quan trọng là gì ạ cái này nó gãy ở đây chúng ta đang tính cái, theo kiểu này để chúng ta hiểu đơn giản nhé nếu được chúng ta được bao nhiêu tại vì cái này chúng ta cần hiểu rõ ràng hiểu rõ ràng nếu mà được thì chúng ta được bao nhiêu tại vì hôm qua các bạn hỏi là có mua không các bảo không mua đúng không ạ có ai nói được nhớ được điều này hôm qua bảo dũng khả năng nó hồi còn hồi bao nhiêu mình không biết nhưng hỏi mua hay không bảo là không mua ai nhớ điều này comment số 4 cái tại vì chúng ta cần phải nói đi nói lại này tại vì chúng ta những bài học này là những bài học chúng ta trải nghiệm thực chiến trên thị trường thực chiến tức là chúng ta cần phải nhìn nhận ở đây mang tính thực chiến thay vì chúng ta vậy đang tính chất thực chiến Vậy nếu trong trường hợp hồi mà nó không không mạnh, hôm nay hồi có mạnh không ạ? Nào, chúng ta thấy là nó hồi nó không mạnh. Nó vẫn đang gì ạ? Nếu hồi không mạnh thì chúng ta sẽ gì ạ? Nếu có mua, chẳng thế, trong trường hợp mua chúng ta lãi được bao nhiêu? Cùng lắm chúng ta lãi được 10%, 20% là là khủng khiếp rồi. Trong đó không phải cổ phiếu nào cũng được 20%. Nhiều cổ phiếu nếu lên được khoảng 10 đến 15% nhưng nếu trong trường hợp mà nó đứt á, là nó đứt đến 30% hồi thì được 10% nhưng làm thì giảm gì ạ sau khi chúng ta mua về T4 là chúng ta có thể bị gãy đến 30% hai 30% vậy chúng ta có nên gì ạ nếu T4 về mà chúng ta bị mất khoảng độ 30% thì chúng ta nghĩ điều gì diễn ra hồi thì được tí á nếu mà hồi này tại vì phía trên này là cản rất là lớn phía trên này cản rất là lớn đây chúng ta gọi là đang là chỉ số VN30 nhá phía trên là cản rất là lớn mà hồi thì hồi được đôi chút vậy chúng ta thấy là chúng ta phải tính là tính dựa trên cái T4 giả sử ở đây thì không biết là đây là chắc là chính xác đúng không cái biểu đồ này không biết chính xác không ạ cả nhà mình cho Dũng xem là tại khả năng là không chính xác là cao để kiểm tra chút ạ chúng ta sẽ thấy rằng cái việc mà thị trường hồi á thì nó chẳng được bao nhiêu mà mất thì nó mất gì ạ à? rất là lớn vậy chúng ta đang tính xem là có nên tham gia không tại vì chúng ta đang thấy là cổ phiếu đang giảm sàn liên tục giảm sàn liên tục mà nói trần thì cách tại sao nó lại như vậy nó đơn giản thôi ạ à. đơn giản là cách mà chúng ta gọi là những cổ phiếu giảm sàn vậy những cổ phiếu giảm sàn là những cổ phiếu bị thị trường người ta bán tháo ra rất mạnh sau đó gì ạ họ bán tháo họ ép chúng ta phải bán xong họ chỉ cần một lượng lớn họ không bán nữa và chỉ họ cần một lượng nhỏ họ kéo lên là cổ phiếu lên bao nhiêu bạn đã hiểu rõ điều này nếu bình thường thị trường đang trong xuống giảm thì họ chỉ cần tiếp tục không mua và bán ạ thị trường đang trong xuống giảm thì họ chỉ cần gì ạ không mua và bán bán thì cổ phiếu giảm sàn rất là nhanh nhưng khi mà thị trường bắt đầu hồi thì họ không bán mà chị họ chỉ cần mua một đôi chút thì thị trường hồi rất là nhanh đơn giản đấy ạ một là họ bán áp lực để bán để ép cho cổ phiếu giảm trong khi đó lúc mà hồi thì họ một là gì ạ họ không bán ra và thứ hai họ sử dụng đôi chút để họ kéo lên và đây chính là cách để có những nhịp giảm và nhịp hồi giảm thì giảm sàn liên tục bởi vì họ ép chúng ta phải bán trong đó hồi thì họ kéo đôi chút khiến cho chúng ta cảm giác là đây chúng ta là gọi là thị trường chung vậy thị trường chung chúng ta đang gọi là gì ạ test lần thứ nhất test lần thứ hai vấn đề cho chúng ta biết rằng là nếu test lần này thành công nó phải xác nhận khối lượng lớn ở đây xác nhận khối lượng lớn kéo lên ở đây chứ không thể nào khối lượng nhỏ được vậy ở đây chúng ta thấy là nếu trong cái đợt này mà nó không thành công nếu không có khối lượng lớn bây chúng ta đặt ra câu hỏi là cái việc mà kéo lên có khối lượng lớn hay không chúng ta chưa biết được và thứ hai là gì ạ nếu chúng ta mua ở đây mua ở cái phiên này thì rõ ràng là chỉ cần một đợt giảm mạnh đôi chút là nó phải gãy rất là sâu nó có thể giảm đến là hai một nghìn hoặc là thậm chí là dưới một nghìn trong trường hợp nếu bị giảm sâu còn trong trường hợp khi mà nó kéo lên đây là chúng ta gọi là kéo lên kéo lên nhá chúng ta gọi là kéo lên thì nó vẫn phải là khối lượng lớn cần phải khối lượng lớn nhưng tuy nhiên thì chúng ta thấy là tất cả những cản này cản gần ở đây là rất là lớn cái cản gần ở đây cực kỳ lớn tức là cái khả năng vượt thoát để đi thẳng lên phía trên của những cái điểm này cực kỳ lớn hay chúng ta gọi là nhà đầu tư cá nhân chúng ta đang gọi là bị bị gì ạ à? bị có những nguồn cung bị thua lỗ và lượng cầu treo lơ lửng phía trên rất là lớn nên được thì không biết là bao nhiêu nhưng mất thì chúng ta mất rất là nhiều nên để lựa chọn chiến lược mua ở vùng này thì về các bạn hãy dừng lại ạ. Chúng ta sẽ bảo là dừng lại thì nhìn một vài các cổ phiếu như DG tăng, một vài các cổ phiếu khác nó tăng. Vậy chúng ta bảo đặt ra câu hỏi là vì chúng ta cũng nhìn vào một vài các cổ phiếu nó tăng ở đoạn trước nên chúng ta mới bị mất nhiều như này đúng không ạ? Đây là cái cách mà chúng ta thấy là những lần trước nó tăng đây ạ. Nó chẳng như này, nó tăng rất mạnh như vậy. Nên chính vì vậy chúng ta đã bị mất nhiều như này. Bởi vì nó tăng, nó khiến chúng ta cảm giác nó rẻ. Lần trước nó không tăng mạnh như này mà nó cũng tăng rất mạnh như này nên dẫn đến chúng ta bị mất nhiều nên tất cả có quá trình hồi này nó chưa nói được cái điều gì cả nó chưa nói được điều gì cả nên việc mà chúng ta cứ thấy hồi mà chúng ta mua vào thì đó là cái gì ạ việc mà chúng ta thấy hồi nhỏ như này mua vào bởi vì tất cả những đợt này đều là tăng trần hết tất cả cái đợt này đều tăng trần hết nhưng cuối cùng là nó cũng không đảm bảo cái chất lượng chúng ta đây là những đợt tăng rất mạnh tăng rất mạnh như vậy nhưng nó cũng không đảm bảo chúng ta nên dù là cổ phiếu nó có hồi trong đợt này thì chúng ta cũng sẽ không nói được điều gì nhé bây chúng ta sẽ quay trở lại để xem là thị trường mạnh hay yếu bây chúng ta cần cần xem mạnh thị trường mạnh mạnh hay yếu thứ nhất chúng ta sẽ xem điều gì ạ chúng ta xem những cổ phiếu mạnh nhất thị trường anh xem muốn biết thị trường mạnh hay yếu thì xem những cổ phiếu mạnh nhất thị trường khi chúng ta nắm rõ được cổ phiếu mạnh nhất thị trường thị trường thì chúng ta mới biết rằng là những cổ phiếu khác như thế nào nên phân tích thực ra thực ra phân tích đầu tư cổ phiếu chỉ cần nghe anh chị em chỉ cần nghe các chuyên gia thôi là anh chị em biết là có mua được hay bán cổ phiếu hay không và chúng ta có thể nhận định được nó có chuẩn hay không đầu tiên chúng ta đừng có mua cổ phiếu hay là bán cổ phiếu hay làm thế nào để mua bán cổ phiếu mà không nói được ngoài lý do tại sao thế thì ở đây chúng ta sẽ quay trở lại chúng ta sẽ nhìn thấy kiến thức ở đây chúng ta sẽ thấy là đầu tiên chúng ta đi tìm những cổ phiếu mạnh nhất thị trường trong dạng trước ri vậy ri nó tăng mạnh nó biến động lớn nó giảm sâu như thế này tức là một cổ phiếu nó bị giảm sâu như này chứng tỏ nó đang có vấn đề nó đang có vấn đề dù là cổ phiếu mạnh nhưng rõ ràng các nhà đầu tư cá nhân các nhà đầu tư lớn họ đã thấy mùi của cổ phiếu này đây nên họ đã bán ra và khiến cho cổ phiếu 3 phiên giảm sàn vậy nếu chúng ta mua ở những cái vùng này thì rõ ràng chúng ta đang bị thua lỗ đúng không vẫn rằng bị thua lỗ và chúng ta cũng không thể biết là cổ phiếu này nó bao giờ tăng tiếp đây là cổ phiếu rất là mạnh trong chu kỳ tăng vừa qua. Cổ phiếu thứ hai là cổ phiếu gì ạ? NT2 là cổ phiếu này cũng thuộc dòng năng lượng và nó đang tăng rất là mạnh. Không biết là có lý do nào hay không, có những cái tin tức gì mới ra hay không nhưng rõ ràng là đây cũng là cổ phiếu bị bán mạnh trong thời gian vừa qua. Thì rõ ràng những thông tin này có khả năng thông tin tiêu cực và chúng ta không biết được, nhưng rõ ràng là cổ phiếu năng lệ, năng lượng đang bị bán ra rất mạnh. Ở đây chúng ta hiểu đơn giản này, khi chúng ta phân tích mua bán theo kinh tế vĩ mô bao nhiêu chị em nghe là nếu bây giờ chúng ta gọi là kinh tế vĩ mô thì mua cổ phiếu năng lượng là tuyệt vời lúc này và chúng ta sẵn sàng mua nếu chúng ta nghe là sử như là phân tích cơ bản phân tích kinh tế vĩ mô là cổ phiếu năng lượng là cổ phiếu tuyệt vời lúc này cần phải mua vào cần phải mua vào và chúng ta nắm giữ thời điểm này bởi vì đây là cơ hội để chúng ta mua vào giá năng lượng đang rất là tốt năm 2020 21 à, chúng ta thấy là các ngành năng lượng được đầu tư rất nhiều và đây chính là tạo ra lợi nhuận trong này và chúng ta phải mua lúc này đấy chúng ta gọi là những yếu tố kinh tế vĩ mô tác động lên cái à, xu hướng của cổ phiếu xu hướng của gì ạ à, cái à, chúng ta gọi là xu hướng của lợi nhuận à, tăng trưởng cổ phiếu trong thời gian tới vậy nếu bây giờ chúng ta đang nhìn thấy góc độ nó rất là hợp lý đúng không nhưng rõ ràng là hợp lý là hợp lý nhưng rõ ràng là chúng ta đang thấy là cổ phiếu nó đang bị bán mạnh ra hơn nên dù là người ta có nói hay đến mấy dù người ta có tối chuẩn đến mấy nhưng rõ ràng là mọi thứ nó đang chống lại những cái gì ạ những cái tư duy mà chúng ta đang thấy rằng nó giống bây giờ chúng ta đang gì ạ nghe một ai đó nói rằng thị trường nó nó, nó tốt nhưng rõ ràng là gì ạ bản thân nó đang phản ứng xấu thì chúng ta cần phải nghe theo thị trường chứ không phải nghe theo gì ạ chúng bản thân chúng ta phải nghe theo thị trường chứ không phải chúng ta nghe theo kẻ xấu bởi vì thị trường là là người mà chúng ta gì ạ là có thể tin cậy nhất mà chúng ta lại đi nghe những kẻ khác thì chúng ta đốt tiền rất là nhanh nên mong rằng anh chị em đã hiểu đơn giản là tại sao Dũng lại muốn nói điều này bởi vì trong những nhà đầu tư bị thất bại bị cháy tài khoản bị gì ạ à? cuộc sống khó khăn thì Dũng là một trong những nhà đầu tư và nó mang tính chất này trải nghiệm thực tế nhất bởi vì Dũng đã mất phải mất bao nhiêu năm năm sáu năm sáu bảy năm mới trả hết nợ chứ không phải là trong một hai năm đâu ạ nên anh chị em lưu ý là gì ạ Dũng phải mất rất nhiều năm mới trả hết số nợ hơn 14 tỷ đồng nên ở đây chúng ta thấy là khi về bị mất mát như vậy cuộc sống gia đình con cái tất cả người thân mọi cái nó là rất là bết bát mà chúng ta lại cứ tiếp tục mua và chả hiểu nguyên nhân nó tại sao nên ở ở đây chúng ta thấy là dù là người ta có nói hay nhưng hiện tại nó đang phản ứng và chúng ta hãy tránh xa nó ra và anh chị em hiểu điều này comment số 6 cái đúng không ạ năng lượng chúng ta gọi là game số 6 cái điều đầu tiên là ngành năng lượng không phải thời điểm mua lúc này dù giá nó có rẻ dù mọi thứ nó đang đang gì ạ nó đang giảm rất sâu nhưng vì nó đang phản ánh xấu hơn nên chúng ta không mua lúc này đang phản ánh rất là xấu và chúng ta sẽ đứng ở ngoài với những ngành này không chung đừng có nghe mới phân tích cơ bản phân tích uh, vĩ mô vào đây làm gì bởi vì những yếu tố đấy là những yếu tốt nhưng rõ ràng nó đang phản ứng xấu còn thời gian nữa nó tốt hay không chưa biết được nhưng rõ ràng đang bị phản ứng xấu thì hãy, tránh xa nó thay vì lại mua vào giống như tích sản một vài cổ phiếu như vừa rồi uh, có nhiều nhà đầu tư mua tích sản HPG bây giờ HPG đây chúng ta nhìn này một vài cổ phiếu trong cái nhóm uh, tích sản vừa rồi là thua lỗ rất là nặng nếu chúng ta cứ tiếp tục chơi theo kiểu tích sản với cả tích cổ phiếu vào thì không biết điều gì diễn ra đây là câu chuyện chúng ta nhìn ạ đây nhá chúng ta nhìn này nếu mà các các quỹ này người ta rút dòng rồi nó bán viên 30 này tại sao cái ông này là ông rất là giỏi mà ông lại lại gì ạ rút rút ra đấy họ không mua nữa cái này là cái chúng ta cần phải gì ạ phải hiểu đó là tại sao họ lại không mua vào cổ phiếu rất rẻ cơ mà rất rẻ đúng không rất rẻ chúng ta cần phải cái điều thứ hai đây chúng ta cũng thấy là chúng ta nhìn vào một vài các cổ phiếu đây ạ nếu mà bây chúng ta đã thấy rằng là ông Lê Hải Đăng đăng ký mua 10 triệu cổ phiếu HBC vì ông đã bán ở vùng đỉnh rồi nên ông vẽ mua gì ạ ông bán ở vùng đỉnh rồi HBC chúng ta nhìn đấy ạ à, HBC ngay thì HBC nếu mà quan sát ở đây xem nó có lên được không HBC thì nếu nhìn HBC thì nó đang trong kênh giảm và xu hướng của nó có thể vẫn tiếp tục giảm nên ở đây chúng ta thấy là ông đã bán hết ở đây rồi nên về cổ phiếu giảm mạnh thì ông có thể tham gia nhưng 10 triệu cổ phiếu thì so với đây nó không thấm gì cả cực kỳ nó rất là ít không thấm gì cả ở đây chúng ta hiểu đơn giản tương tự như vậy thôi ạ tức là cái số lượng cổ phiếu nó không thấm ở đâu cả so với việc người ta mua nên chúng ta cũng cần phải là gì ạ phải hiểu rõ ràng là chúng ta cần phải làm gì chứ không phải là chúng ta cứ thấy người ta mua là chúng ta mua chúng ta quay trở lại tiếp tục ở đây ạ chúng ta phải nhìn vào sự thật cổ phiếu Hòa Phát này mất 5 tỷ USD 5 tỷ USD vốn hóa của Hòa Phát thì chúng ta thấy là nhà đầu tư chúng ta mất nhiều không ạ kể cả các tổ chức lớn họ cũng bán ra nhưng nếu chúng ta để ý cái cổ phiếu này thì rõ ràng là hội đồng quản trị cũng bán bán rất là nhiều giá cao đúng không ạ hội đồng quản trị họ cũng bán mà nên cái việc mà chúng ta thấy là họ bán ra và vừa rồi họ đã gì ạ à? họ giữ được một khoản tiền mặt rất là lớn và họ không đầu tư tại sao thế giới động người ta lại bán một phẩy một phẩy triệu cổ phiếu và tất cả những cái việc mà người ta đang thoát ra khỏi thị trường thoát ra khỏi cổ phiếu thì trong trường hợp tới đây nếu có sóng thì chỉ là sóng hồi thôi ạ tức là trong ngắn hạn có sóng chỉ là sóng hồi thôi mà chúng ta đang gì ạ đang đầu tư dài hạn sóng thì sóng hồi mà đầu tư dài hạn nếu chúng ta lỗ bao nhiêu ạ nếu các bạn lỗ 70% các bạn biết rằng là phải lấy bao nhiêu phần trăm mới hòa vốn không ạ à? lỗ 70% thì bao nhiêu hòa vốn và nhiều tài sản chúng ta nhìn nhiều vào cổ phiếu bất động sản lỗ đến 70% rồi và chúng ta thấy rằng là bạn phải lãi khoảng khoảng 3 hơn 300% mới hòa vốn lỗ đến 70% thì 300 hòa, hòa vốn và nếu chúng ta gọi đầu tư theo kiểu đầu tư giá trị mà mỗi một năm mong rằng là lãi được 30% thì bao nhiêu lâu mới thì à, bao nhiêu lâu mới thì à, mới chục năm thì mới thì à, hòa vốn đơn giản thế thôi chúng ta cần phải nhìn một cách thông minh hơn chứ không lúc này chúng ta ờ, các nhóm tính cách như vậy nó tạo ra những con người khác nhau nên ở đây chúng ta thấy là nhiều gia đình hai vợ chồng nhóm y hết tức là đi đầu tư đầu tư vào bất cứ lĩnh vực nào thì rất là bốc đồng và sau đó cháy tài khoản mất hết trắng lúc nào không biết không biết là anh chị em đã có nghe cái câu chuyện này bao giờ chưa nhưng nếu hai gì ạ hai vợ chồng nhóm y thì khả năng là mất tiền là rất là nhanh bởi vì họ đầu tư theo cảm xúc rất là cao họ chỉ là mong muốn là gì ạ có cảm xúc vui vẻ ở đâu có vui vẻ vẻ họ đến họ bốc đồng rất là cao và đấy chính là lý do họ mất tiền <clears throat> ok thế thì bây giờ chúng ta sẽ quay trở lại quay trở lại đây thế thì bây giờ cổ phiếu này đang giảm và chúng ta đang quay trở lại những cổ phiếu mạnh thị trường ANV nếu chúng ta nhìn vào góc độ nào đó nó đang biến động mạnh biến động mạnh khi cổ phiếu đang biến động mạnh thì nó không lên được và các nhà đầu tư cá cá nhân tức là các nhà đầu tư cá nhân ở đây là người ta gì ạ đang rất là hoang mang lo lắng sợ hãi nên là ở đây nó không trung thành với cụ các cổ đông này không thuộc lại trung thành nên nó giảm mạnh như này và chúng ta cũng thấy rằng ở giai đoạn này cổ đông nó không trung thành nên nó giảm rất mạnh như này và cổ phiếu tiếp tục giảm tiếp và chúng ta nhìn vào một loạt các cổ phiếu và chúng ta nhìn đấy PVD và ở đây chúng ta thấy là dòng dầu khí nhá chúng ta sẽ quay trở lại dòng dầu khí về cơ bản chúng ta thấy dòng dầu khí là khá là ok nhưng rõ ràng ở đây cái cổ phiếu dầu khí nó đang bị bán mạnh hơn thị trường nó giảm mạnh gãy kênh mà nó giảm mạnh khối lượng lớn hơn thì điều gì đang diễn ra khi một cổ phiếu giảm gãy kênh mà nó giảm sơ, khối lượng lớn hơn nên dòng dầu khí đang bị tác động khá là mạnh đặc biệt là cổ phiếu gì ạ PVD nó gãy kênh mà nó lại giảm mạnh hơn và khi một cổ phiếu trong ngành bị gãy kênh giảm mạnh hơn nó sẽ có tác động mạnh hơn với các cổ phiếu khác trong ngành trong đó có gì ạ PVS nó cũng đang giảm mạnh và chúng ta thấy là quá trình Dũng mua ở đây và Dũng bán ở đây các bạn nhớ không ạ bán hết ở đây bởi vì nó không có độ chắc chắn và nếu chúng ta tiếp tục nắm giữ để trong dài hạn thì rõ ràng chúng ta mua ở đây chúng ta đã được 20 30 phần trăm rồi mà bây giờ chúng ta nắm giữ lại thì chúng ta lại tiếp tục hòa vốn nhưng không phải đến đây nó rẻ chúng ta mua vào đâu ạ vì cái điểm này nó đang có một sóng chen tăng lên còn khi mà nó về đến đây nó bị áp lực bán ra thì cái việc mà nó có thể xuyên thủng và tiếp tục xuyên thủng rất là cao xuyên thủng rất là cao nên dù là chúng ta thấy rằng là giá dầu về cơ bản chúng ta đang tính toán khả năng là ok nhưng rõ ràng nó đang bị bán tháo cổ phiếu dầu khí đang bị bán tháo thì lúc này chúng ta phải tránh xa cổ phiếu dầu khí chứ không phải là chúng ta thấy cổ phiếu dầu khí nó rẻ chúng ta mua bao nhiêu bạn hiểu điều này chúng ta có thể comment số 3 đúng không ạ tức là khi mà cổ phiếu dầu khí có dòng tiền rút ra và đặc biệt là chúng ta thấy là trong thị trường này thì tất cả những cổ phiếu mạnh tốt vừa rồi nó đang bị bán tháo tất cả những cổ phiếu mạnh trên kênh trên vừa rồi đây là những cổ phiếu mạnh trên kênh trên vừa rồi nó đang bị bán tháo vậy những cái cổ phiếu mạnh rồi nó đang bị bán tháo thì rõ ràng là chúng ta thấy là cái việc mà cổ phiếu mạnh bán tháo nó đang có một cái vấn đề gì đó mà chúng ta không biết được vấn đề gì đó mà chúng ta không biết được thì bây chúng ta đang hỏi là có mua được cổ phiếu hay không trả lời luôn ạ nào tất cả cổ phiếu ở mạnh khỏe nhất thị trường vừa rồi và đang bị bán tháo giảm sàn rất là mạnh khi nó giảm sàn mà chúng ta bắt đáy thì 99,99% ,99 là thua lỗ bởi vì chúng ta đang chơi trò chơi của gì ạ cờ bạc đang chơi trò chơi của lô đề và chúng ta gọi là sẽ ra đêm ở câu chuyện này sớm muộn cũng ra đêm mà bởi vì chúng ta đang chơi trò chơi của gì ạ cờ bạc và trong khi đó gì ạ gia đình chúng ta vợ chồng chúng ta con cái chúng ta những người thân chúng ta chúng ta không nghĩ đến mà chúng ta cứ thích chơi rồi là mong muốn cảm xúc chúng ta thế thì câu chuyện ở đây là thằng khỏe nhất mà nó đang bị gãy thì hỏi mua cái gì có giữ như thế nào đây là tư duy rồi ạ nên nếu mà ông nào đang nói ngoài kia cứ phân tích từng cổ phiếu như vậy cứ phân tích cổ phiếu này tốt phân tích cổ phiếu này xấu cứ phân tích cổ phiếu nọ kia thì có thể kết luận luôn là ông chẳng biết gì về đầu tư chứng khoán đúng không ạ bao nhiêu chị em hiểu điều này có thể comment số 100 đúng không ạ Tức là khi mà chúng ta đang phân tích cổ phiếu này tốt, cổ phiếu kia tốt, cổ phiếu này uh, tiềm năng, cổ phiếu không tiềm năng trong thời điểm mà rõ ràng toàn bộ cổ thị trường, toàn bộ những cổ phiếu mạnh nhất nó đang có vấn đề. Thì lúc này là gì ạ? Phân tích như vậy thì cái why không có, cái tư duy why, cái tư duy quan trọng nhất không có. Thì nghe ông này kiểu dịnh chết. Anh chị em hiểu không ạ? Đây là một cái quan trọng là chúng ta cần phải nắm rõ được. Bởi vì chúng ta đi nghe bất cứ ai là chúng ta cần phải gì ạ? Có một cái tư duy cái sự thông minh ở trong đầu á tức là chúng ta không thể nghe một cách bừa bãi được bởi vì thằng khỏe nhất mà nó đang có vấn đề thì thằng yếu nhất nó chỉ là hồi xong là chết thôi ạ mà bây giờ lại tiếp tục mua bắt đáy và thị trường chứng khoán là đấu giá đấu giá giữa hai người mua và bán và bây giờ cái người bán người ta vẫn tiếp tục bán ra các quỹ người ta vẫn tiếp tục bán ra mọi thứ vẫn tiếp tục bán ra thì thực tế tới đây nó có sóng nó mang tính chất là sóng hồi thôi nên ở đây chúng ta thấy là để đảm bảo cho cái việc sóng hồi thì hiện tại Dũng chưa thấy cái điều này chưa thấy cái điều này nên Dũng sẽ vẫn tiếp tục đứng ngoài đơn giản thôi nhưng vài hôm nữa thị trường mọi thứ nó tin xấu rồi mọi thứ nó cực kỳ xấu rồi nợ xấu rồi cực kỳ xấu mà gần như mọi người nhà đầu tư ra hết rồi thì có thể nó tạo ra sóng hồi mạnh hơn nhanh hơn nhưng thời điểm này thì mình nhìn thấy là rõ ràng là trong hôm nay mình thấy một loạt các cổ phiếu nó khỏe nó tốt hơn thị trường thì nó đang giảm sàn còn những cổ phiếu nó đã giảm mạnh hơn thời gian vừa qua như DG L14 thì đây nó chỉ là đây cách thức vận động của nó các bạn lưu ý nhá Dũng sẽ cho các bạn cách thức vận động của nó các bạn muốn không ạ tại sao nó lại vận động như vậy tại sao lại có hôm nay kéo trần lên rất mạnh? thì chúng ta có thể hiểu đơn giản đây đúng không ạ đây cách thức mà chúng ta học như này chúng ta mới gọi có tư duy tại vì chúng ta không hiểu đây chúng ta sẽ lấy một cái cổ phiếu L14 đi ạ khi mà nhà đầu tư tổ chức người ta mua ở đây người ta mua rất nhiều ở đây Đấy, tại vì người ta ở đây nếu chúng ta có thể vào file chúng ta xem nhá file chúng ta xem thì sau khi mà họ mua ở đây thì họ sẽ dùng các thông tin thông tin này thông tin nóng họ bắt đầu public ra các group kín group hở khi họ đưa ra các group kín group hở thì nhà đầu tư bắt đầu chúng ta mua vào có lãi và chúng ta mua vào có lãi chúng ta lại mua vào có lãi và xong thỉnh thoảng nó có đợt điều chỉnh điều chỉnh một số người bán ra xin lỗi ạ một điều chỉnh điều chỉnh thì có một số người bán ra và sau khi bán ra thì cổ phiếu lại tiếp tục đi lên và họ lại tiếp tục mua vào có lãi nên ở đây chúng ta sẽ có một cái tâm lý như này này cổ phiếu mua là thắng và chúng ta cảm giác là mình rất là giỏi mình rất là thông minh chúng ta cảm giác là những nhà tạo lập này này họ đưa ra thông tin rất là chính xác chúng ta cảm giác là những nhà thông tin này được các tổ chức họ đưa ra họ đưa ra bằng kinh tế vĩ mô họ đưa ra bằng đất suốt đất nó chỉ lên mãi mãi thôi không mà nó giảm và họ đưa ra là cổ phiếu đất sẽ lên mãi mãi họ đưa ra rất nhiều thứ khác nhau và chúng ta thấy là bắt đầu chúng ta mua và thắng mua là thắng mua thắng và khi mà chúng ta bị cái điều này nó tạo ra sự tự kỷ ám thị khi tự kỷ ám thị thì lúc này chúng ta thấy là cái việc mà chúng ta muốn nắm giữ là nó ở trạng thái mà chúng ta thấy rằng là muốn yêu khi tự kỷ ám thị nhiều lần thì chúng ta yêu cổ phiếu và chúng ta sau khi những cái đợt giảm như này thì chúng ta đến nó hồi giảm thế này chúng ta lại hồi và chúng ta có một cái tư duy đó là gì ạ nếu trong trường hợp nó hồi đến đây thì chúng ta bán ra tức là sau khi bị chúng ta có lợi nhuận đây thì cổ phiếu giảm và chúng ta mong rằng hồi đến đây chúng ta bán ra nhưng cổ phiếu lại không giảm hồi đến đây và nó tiếp tục giảm và sau khi nó giảm tiếp thì chúng ta lại lại gì ạ mong hồi đến đây tức là khi nó giảm tiếp thì chúng ta mong hồi đây chúng ta bán ra và chúng ta biết rằng các tổ chức thì họ bán hết ở đây họ sẽ bán hết ở những cái vùng này họ sẽ bán hết ở những vùng này và họ bán dần dần đi lên họ bán dần dần đi lên sau khi họ bán dần dần đi lên rồi thì bắt đầu họ gì ạ à? họ đạp cho chúng ta để cho chúng ta thua lỗ đạp cho chúng ta không còn một mảnh đạp cho chúng ta bị thua rất là nặng ở đây sau khi đạp thua lỗ nặng ở đây họ kiếm được khoảng một lợi nhuận khoảng độ 10.000 tỷ ở đây ạ à. họ kiếm 10.000 tỷ ở đây họ dùng 2.000 tỷ để kéo lên kéo lên sau lên một chút lại họ lại tiếp tục đạp xuống đạp xuống và họ lại có một khoản tiền rất lớn bởi vì 2.000 tỷ này là 2.000 tỷ cái vốn mà chúng ta gọi là kéo cổ phiếu lên sau đến vùng này họ thấy là à khả năng là nhà đầu tư lại lo lắng sợ hãi rồi họ lại dùng đấy 2.000 tỷ đấy lại tiếp tục kéo lên tiếp tục kéo lên và bà bà con chúng ta lại tưởng là nhà đầu tư lớn họ thu mua vào nhưng thực tế họ đã lãi 8.000 tỷ ở trước đó rồi còn 2 tỷ này 2.000 tỷ này có thể sau thời gian cháy cũng không sao cả bao nhiêu bạn đã hiểu điều này tại sao chúng ta là ô tại sao thị trường giảm mạnh có thế lực nào nó mua vào mạnh thế bởi vì họ đã lãi rất là lớn rồi họ chỉ cần dành một số tiền nhỏ trong phần lợi nhuận của mình để kéo lên và kéo lên kéo lên sau này đạp xuống kéo lên lại đạp xuống và nó tạo ra thành khoản cho cổ phiếu tại vì nếu cổ phiếu mà đạp giảm sàn nhiều hôm quá thì ủy ban chứng khoán lại vào ủy ban chứng khoán lại vào lại điều tra nên ở đây chúng ta thấy là câu chuyện như vậy và chúng ta thấy là tất cả các cổ phiếu đầu cơ nó đều như vậy hết vậy nó vẫn đều như vậy hết thì chúng ta thấy rằng là nếu các cổ phiếu đầu cơ nó đều kéo lên và sau này nếu trong trường hợp ở đây chúng ta hiểu đơn giản là nếu một vài trường hợp nó bị gãy cái đường thì ở đây chúng ta gọi là 52 tuần nếu chúng ta tìm 52 tuần nó nằm ở đâu đây đó đây là tháng 7 nó nằm ở đâu vậy nếu trong trường hợp cổ phiếu bị gãy đường 52 tuần tức là đáy này thì điều gì diễn ra anh chị em biết điều gì diễn ra không ạ nếu trong trường hợp bị gãy cái đường 52 tuần này nó đang lên 300 500 bây nó về đến gì ạ à? nó về đến đáy rồi cái câu chuyện này là được dự báo trước chứ không phải và bây giờ nó nêu gãy năm hai tuần này thì cổ phiếu này có thể nó sẽ giống rốt các bạn hiểu đơn giản này nó sẽ có thể về giống rốt nó có thể giống flc nó có thể không còn trên thị trường nữa nên chúng ta cần phải phải tỉnh táo chứ không phải là chúng ta cứ mua bán mua bán và kỳ vọng là nó có nhiều quỹ đất nó có nhiều cái nhiều cổ phiếu nó tạo ra một cái sóng lớn sau đó gì ạ à? nó bỏ luôn cổ phiếu đó đi chúng ta thấy là rất trên thị trường có rất nhiều cổ phiếu tạo ra những cơn sóng lớn sau đó thì nó gì ạ à? thoái sang cho cổ đông khác chúng ta có nhớ một cái cổ phiếu lần trước nó thoái luôn cho cái cổ đông khác không ạ anh chị em có nhớ cổ phiếu này không ạ tức là hội đồng quản trị gì ạ à? kéo lên sau đó hội đồng quản trị bán ra hết tất cả mọi thứ bán ra hết đúng không và bây cổ phiếu này đấy ai là chủ tịch hội đồng quản trị chúng ta biết không ạ đây đây cổ phiếu này này sau đó nó thoái hết thoái xong thì gì ạ à? nó cho cổ đông nhà đầu tư nhỏ lẻ chúng ta làm hội đồng quản trị và chúng ta oai là chúng ta được làm hội đồng quản trị trên một cái gì ạ à? đống giấy vụ như vậy và các cổ phiếu nó tương tự như vậy nếu chúng ta gặp những cổ phiếu đầu cơ và gặp những cổ phiếu mà nó không mang lại tức là nó không tạo ra giá trị thực cho thị trường mà nó chỉ dùng cái truyền thông dùng những cái thông tin khác để đẩy cổ phiếu lên thì chúng ta gặp những cổ phiếu này chúng ta cần phải nắm rõ và câu chuyện thị trường đã có bao nhiêu câu chuyện như vấn này rồi nhưng chúng ta không tin chúng ta vẫn cứ mong rằng là cổ phiếu nó sẽ lên mãi mãi chúng ta cũng đã nhìn thấy cô cổ phiếu như này nó đẹp long lanh ở giai đoạn trước và sau đó điều gì diễn ra đẹp long lanh nó kéo lên nó đẹp long lanh mà nó rơi và cuối cùng mất hết chúng ta có ITQ tất cả cái trường hợp này đã được rất nhiều các thiên tài đầu tư chứng khoán ở trước đây cũng có gì ạ có một bác bác gì ạ bác mua bác gom này và sau đó cả nhà người nhiều người mua nhiều người mua nhiều người mua và họ hàng mua bạn bè mua người thân mua khách hàng mua và sau đó cổ phiếu này nó như thế này đấy ạ nếu các bạn có thể biết đây là thời điểm mà dũng biết rằng là cái, cái bác này bác gì ạ từ một khoản tiền rất là nhỏ bác cắm cái quyển sổ bác cắm nhà đi ạ nó có một cái tiền bác mua cổ số cổ phiếu này và sau đó thời điểm đỉnh cao nhất bác có 84 tỷ tỷ đồng 84 tỷ đồng không phải ít đâu ạ nhưng sau đó thì điều gì diễn ra 84 tỷ đồng mà sau đó điều gì diễn ra điều gì diễn ra và đến đây vẫn chưa bán đến đây vẫn chưa bán và điều gì diễn ra điều gì diễn ra và bao nhiêu những người thân bao nhiêu người quen biết bao những người à, cũng là nạn nhân trong cái vụ thương vụ này bởi vì bác này bác tin là bác đến doanh nghiệp bác kiểm tra bác tin là bác đến doanh nghiệp bác địa hỏi đến những những phỏng vấn bác đến doanh nghiệp và bác gặp hội đồng quản trị bác đến doanh nghiệp để bác chơi hội đồng quản trị bác đến doanh nghiệp để bác làm những cái thương vụ với hội đồng quản trị nhưng cuối cùng đều là nạn nhân hết Dũng nói điều này để các bạn hiểu đơn giản không muốn cho chúng ta vào một cái kịch bản xấu trên thị trường bởi vì trên thị trường không ai người ta muốn lôi cái tại vì Dũng làm những cái video này nó mang tính chất là gì ạ thực chiến và nó nó nó làm cho chúng ta có thể có nhìn những cái nỗi đau sự mất mát nhưng bây giờ nếu chúng ta không hiểu điều này chúng lại mất tiếp tục và khi chúng ta mất tiếp tục thì cuộc sống gia đình của các bạn cũng giống như gia đình Dũng thôi ạ đó là gì ạ mình đang được hạnh phúc sung sướng vui vẻ có tiền để làm mọi thứ nhưng bây giờ vì cái trò chơi trong thị trường chứng khoán chúng ta thiếu hiểu biết và chúng ta gặp rất nhiều rủi ro và bây giờ các bạn hỏi nữa là bây giờ ngày mai mua cổ phiếu gì, cổ phiếu nào tốt không? Thì câu hỏi này còn trả lời được nữa không ạ? Không phải dùng 2 tỷ đồng để đánh xuống, 2 tỷ đồng để họ kéo lên. Họ kéo lên, mỗi một lần họ kéo lên đúng không ạ? Ví dụ đi ạ, chúng ta đang ví dụ cho các bạn nhé, không phải là dù họ kéo lên, mỗi một lần họ kéo lên như này, họ phải dùng một số tiền kéo lên. Sau họ họ lại tiếp tục bán ra để tạo ra thanh khoản để rũ các nhà đầu tư nhỏ lẻ tại vì họ đã bán hết ở đây rồi họ đã bán hết ở vùng này rồi họ đã bán hết vùng này rồi họ đã bán hết vùng này rồi sau khi bán rồi thì họ tiếp tục đạp xuống khi đạp xuống thì họ có tiền thì họ lại kéo lên sau đó họ đạp xuống đạp xuống xong họ có tiền họ lại kéo lên và họ lấy một cái khoản tiền mà tượng trưng 2 tỷ đồng để họ họ làm cái mồi kéo lên đạp xuống còn 8 tỷ đồng kia là họ đúc túi Bao nhiêu anh em hiểu chưa? Nếu anh em hiểu thì comment số 100 ngay. Hiểu comment 100% ngay. Tức ở đây là gì? 2.000 tỷ họ chỉ mong muốn là lãi được 8.000 tỷ thôi. Còn 2.000 tỷ kia là cho cái vốn lưu động kéo xả kéo xả. Thì nhà đầu tư chúng ta cứ tưởng là cổ phiếu khỏe, tốt mua vào. Thế thôi. Mà cái câu chuyện này thì các bạn học được đâu? Không ai người ta dạy các bạn cái điều này cả. Đúng không ạ? các bạn không được học cái điều này mà không ai trên thị trường Việt Nam không ai dạy cái này cả các bạn thấy không ạ bao nhiêu bạn đã được được học cái này ạ à? làm gì có ai được học làm gì có ai được học nên vì chúng ta không được học chúng ta không biết cái điều này nên chúng ta gì ạ trở nên gì ạ rất là gọi là những con cừu chúng ta bị cáo ăn thịt hết và cừu thì là cừu lại cừu non nữa thì lại dễ cho cá vặt và chúng ta hiểu đơn giản thiếu kiến thức thiếu kiến thức là một trong những lý do khiến chúng ta thất bại ok thế thì câu chuyện này là câu chuyện tại vì ở trên kênh này các bạn thấy là tất cả những cái điều nó mang tính thực chiến mà các bạn có thể nhìn thấy nên khi mà cổ phiếu được tích lũy ở đây người ta phải tích lũy hàng năm thậm chí là hai ba năm để có cơ hội đây chúng ta thấy họ tích lũy rất là dài sau khi lên đến đỉnh họ lại tiếp tục phân phối và nếu mọi thứ cho phép họ tiếp tục tích lũy cái thời gian tích lũy từ năm 2021 và sau một năm họ bắt đầu gì ạ họ mới gì ạ đẩy giá lên để đẩy giá lên được thì chúng ta thấy là tất cả các group kín mà chúng ta được vào rất nhiều group ạ được vào thì chúng ta thấy là cái việc mà chúng ta được vào group chúng ta vào được zoom đấy là chuyện rất bình thường vì những cái zoom kít giúp kín đấy để tạo ra nhu cầu của chúng ta nguồn cung thì gì ạ cái nguồn cung thì do là nhà đầu tư tạo lập họ nắm hết nguồn cung rồi và nhu cầu thì lớn bởi vì cứ mua là thắng nhu cầu lớn mua là thắng nên họ cứ cung ra và bán hết cho nhà đầu tư cá nhân thế là xong à, kéo xả lên thật thì thực tế trong cái chương trình này chúng ta không thể chia sẻ hết được nhưng Dũng có một cái chương trình đó là bí mật đầu tư chứng khoán nó sẽ cho chúng ta biết rõ quy luật cung cầu hiểu rõ được tại sao chúng ta là chưa thành công trên thị trường làm thế nào để chúng ta quản trị được cái bên trong chúng ta tâm lý bên trong chúng ta làm thế nào để chúng ta biết được là chúng ta có cái phương pháp để chúng ta đầu tư thành công học một cách căn bản dù là bất cứ ai có đào tạo chúng ta hay là chúng ta học ở trên kênh youtube hoặc chúng ta học bất cứ ở đâu thì chúng ta cũng cần phải biết rằng là chúng ta học ở đâu là đúng Chẳng hạn nếu chúng ta cứ tiếp tục mua tích sản giống như năm 2008 thì gì ạ? Lệ á, thì tất cả những cổ phiếu mua tích sản đều cháy hết. Ở thị trường này thì Dũng nghĩ rằng là nó không không đến giống như năm 2008 nhưng rõ ràng nó đang làm kênh đi xuống và rõ ràng là các tổ chức chúng ta vẫn đang thấy là họ vẫn đang miệt mài bán ra vậy khi họ đang kênh đi xuống họ đang miệt mài bán ra mà chúng ta lại cứ tiếp tục mua vào thì rõ ràng chúng ta thua là đương nhiên rồi ạ à. nên kiếm tiền từ trong lĩnh vực đầu tư chứng khoán trong kênh đi lên thì ông nào cũng thành công ông nào cũng giỏi ông nào cũng rất là thành công giỏi nhưng đi xuống thì chúng ta biết là ông nào thành công hay không thế thì hôm nay dũng chỉ muốn chia sẻ cho các bạn đó là gì ạ các cổ phiếu vốn hóa lớn các cổ phiếu đặc biệt là cổ phiếu mạnh hôm nay bị bán trong tuần này bị bán nên trước mắt trước mắt nhé thì chúng ta giữ tiền tại vì bây giờ khuyến nghị các bạn sau đó giả sử như khuyến nghị các bạn bán à, DG hôm nay nó tăng thì chúng ta lại thấy là chúng ta mất 7% thì thực tế là Dũng sẽ không có khuyến nghị ở đây cả bởi vì thực tế là trong trong tất cả các uh, kênh YouTube thì họ cũng là tuyên bố ngay miễn trách nhiệm luôn trong cái việc mà các bạn tham gia đầu tư để các bạn hiểu rõ hơn về phương pháp đầu tư của mình thì các bạn có thể là đăng ký trên cái đường link của Dũng đó là cái khóa học bí mật đầu tư đây là khóa học miễn phí Dũng ờ, có dành thời gian 3 buổi để các bạn có thể học học được toàn bộ những cái bài học trong đó toàn bộ những cái nguyên lý quy trình để chúng ta đầu tư và nếu bạn học được điều này thì bạn mới quản trị được cảm xúc bạn mới hiểu rõ được quy luật thị trường vận động ra sao quy luật cung cầu nó vận động như thế nào không nắm rõ được quy luật cung cầu làm sao thành công được bạn hiểu rõ được bạn cần phải gì ạ tại sao kỷ luật và hiểu rõ làm thế nào để mua được những cổ phiếu dẫn đầu chứ không phải là mua cổ phiếu giá rẻ và đó chính là lý do Dũng sẽ tiếp tục làm những chương trình video miễn phí dành cho các bạn. Đây là chương trình học trực tiếp qua Dũng kín. Dũng kín nên cái việc mà các bạn học các bạn nằm trong đó. Trong cái room đó thì các bạn sẽ thấy được Dũng sẽ giải đáp cho các quý các bạn. Thì các bạn có thể đăng ký phần dưới. Thế bên một số bạn có hỏi là phân tích VNA được không? Thực ra là bây giờ nó đang biến động lớn. Dao động lớn như này là các gì ạ? Nhà đầu tư họ không gì ạ? Các nhà đầu tư cá nhân á họ không trung thành với cổ đông của cổ phiếu này tức là họ dao động rất lớn nên dao động lớn thì cái với quan điểm cá nhân của mình thì mình bán ra tức mình không chơi nữa mình mình sẽ đứng ngoài một thời gian cổ phiếu này hay là một bạn có nói là mắc kẹt cổ phiếu này thực tế bây giờ chúng ta cần phải bảo tiền giữ tiền hả và bây giờ nếu giả sử ngày mai nó cổ phiếu bạn có hồi bạn kiếm được đôi lợi nhuận thì bạn sẽ mất một cổ phiếu khác nên ở đây đầu tiên ở trong cái lời khuyên này đó là diện bạn bán hết cổ phiếu ra sau đó thì bạn nên để à, dành thời gian thời điểm này để học cho mình một cái kỹ năng về phương pháp đầu tư nào đó Đấy, bạn có thể tham gia chương trình uh, bí mật đầu tư ờ, đầu tư chứng khoán cho người mới nhưng thực ra cái, cái chương trình này nó nói như thế nó cũng không chính xác nó là cái chương trình này nó liên quan đến gì ạ liên quan giúp cho phần lớn các nhà đầu tư kể cả 4 năm năm kinh nghiệm nhưng vẫn bị thua lỗ thì nó cũng sẽ giúp chúng ta nên Dũng sẽ đổi cái, cái chương trình này nó không phải là chứng khoán cho người mới nên ở cái phần link ở dưới thì các bạn nghe là chứng khoán cho người mới thực ra nó cũng không đúng nữa tại vì Dũng hiểu đơn giản đó là gì ạ đây là một cái chương trình Dũng muốn đào tạo cho chúng ta hiểu rõ là nếu chúng ta tham gia thị trường chúng ta cần phải nắm rõ được cái quy luật gì chúng ta làm sao để chúng ta quản trị cảm xúc làm sao để chúng ta hiểu rõ được quy luật cung cầu cáo nó đang làm gì và đấy chính là cái cách để chúng ta vận động ok hay là hôm nay các bạn thấy rằng đây uh, một câu hỏi là hôm nay em không kỷ luật tiền mất thầy ơi thì thực ra là không kỷ luật ở đây thực tế là cái kỷ luật này nó đến từ bạn phải có kế hoạch trước thì bạn kỷ luật được nó giống như có công thức là D nhân V nhân FS lớn R D là nỗi đau nếu bạn không kỷ luật thì bạn thấy là nỗi đau của bạn như nào bạn sẽ có những nỗi đau nào nỗi đau tức là mất tiền này nỗi đau rằng gì ạ cổ phiếu của bạn sẽ có thể giảm sâu đấy và trong trường hợp bạn kỷ luật V là sự sung sướng bạn sẽ được bạn giữ được tiền bạn có cơ hội để mua cổ phiếu khác và R là cái hành động là bạn phải hành động đầu tiên nên nếu về nỗi đau bạn không đủ lớn thì bạn không kỷ luật cái sự sung sướng bạn thấy không kỷ luật không đủ lớn bạn không kỷ luật và hành động đầu tiên là hành động mà dù là bạn cái nếu bạn có nỗi đau đủ lớn bạn lại không có sung sướng đủ lớn thì không có nỗi đau không có sung sướng thì không bao kỷ luật được nên tất cả chúng ta cần phải biết ra vậy bây giờ chúng ta cũng đặt ra câu hỏi là bây giờ nỗi đau của chúng ta đang ở đây là gì ạ rõ ràng chúng ta có rất nhiều nỗi đau nỗi đau thứ nhất là chúng ta đang vay ngân hàng đúng không một số anh chị em đang vay ngân hàng thì bên càng giảm là chúng ta không có cơ hội để lấy lại tiền nếu giảm tiếp tục chúng ta không có cơ hội để lấy lại tiền và chúng ta không thể bán nhà bán cửa bán nhiều thứ khác đi thậm chí là chồng nó sẽ bỏ đấy hay là vợ nó sẽ bỏ đấy bởi vì chúng ta mất nhiều tiền rồi nên bây giờ chúng ta giữ được lúc này là chúng ta vẫn có cơ hội để lấy lại được nên nỗi đau của chúng ta là mất tiền nếu trong trường hợp tiếp tục giảm nữa tiếp tục giảm nữa thì chúng ta gì ạ phải trả lãi suất cho ngân hàng phải trả lãi suất cho công ty chứng khoán phải trả lãi suất cho gì ạ cho nhiều người khác thế bây giờ chúng ta nếu chúng ta bán thì chúng ta sẽ có sung sướng gì sung sướng thứ nhất là chúng ta có thời gian để, để tĩnh tâm tĩnh tâm tức là chúng ta không phải lo lắng sợ hãi mệt mỏi tối không ngủ được đúng không tối không ngủ được mọi thứ không không làm sao ấy được thế bây câu chuyện thứ hai là gì ạ bán ra thì chúng ta vẫn có cơ hội để gì ạ quan sát xem là tới đây cổ phiếu nào là cổ phiếu giỏi cổ phiếu xuất sắc cổ phiếu nào là cổ phiếu uh, có thể dẫn đầu thị trường dòng nào là có dòng có thể tốt cho thị trường mà nó có kiếm cho chúng ta 50 đến 100 phần trăm trong thời gian tới lúc, lúc ấy chúng ta tỉnh táo hơn thông minh hơn bán ra thì chúng ta có điều kiện để chúng ta học hành nhiều hơn nghiên cứu nhiều hơn bán ra thì chúng ta thấy rằng là chúng ta sẽ có cái mối quan hệ với vợ chồng chúng ta tốt hơn và chúng ta sẽ à, có được tâm lý bình an hơn và khi mà chúng ta thấy có sự sung sướng như vậy và nỗi đau đủ lớn như vậy thì chúng ta hành động là rút ra khỏi thị trường và khi chúng ta giúp cho thị trường thì điều đầu tiên là chúng ta phải đi chơi với những người thành công chơi với những người tích cực không phải chơi những người suốt ngày than vãn à, những người than vãn những người mà suốt ngày đổ lỗi cho số phận đổ lỗi cho uh, thị trường đổ lỗi cho ai đó dũng không nói rằng là chuyên gia tham vấn cho chúng ta nó sai bản thân dũng sai nhiều các bạn nghe dũng các bạn cũng sai nhiều nhưng quan trọng là chúng ta phải có hành vi nhận biết đúng hay sai chúng ta phải nhận biết được ra bằng cấp độ cao nhất đó là hỏi why các bạn hỏi họ liên tục hoài tại sao tại sao tại sao và tại sao thì những người mà gì ạ không trả lời được 4 hoặc 5 câu hỏi tại sao thì những người đó không thể nào phân tích được thị trường chứng khoán nếu họ nói rằng gì ạ bây giờ hỏi là tại sao thị trường giảm phải bán ra đúng không thị trường giảm mới bán ra thì lý do thứ nhất là gì ạ một là nó chu kỳ giảm chu kỳ thị trường giảm chu kỳ cổ phiếu giảm tại sao chu kỳ cổ phiếu giảm thì bạn phải bán ra bởi vì chu kỳ chu kỳ giảm thì nhiều lúc cổ phiếu sẽ gì ạ có thể giảm sâu giảm giảm sâu và tiếp tục giảm sâu và không biết khi nào nó kết thúc tại sao bạn biết không khi nào kết thúc tại sao lại không biết là khi nào kết thúc bởi vì nó chưa có gì ạ à, nó chưa có khối lượng lớn nó chưa có test cung test cầu tại sao lại bạn lại cần phải test cung cầu bởi vì test cung test cầu để nhà đầu tư tổ chức họ mua vào tại sao lại phải nhà đầu tư chủ tổ chức mua vào bởi vì khi nhà đầu tư tổ chức mua vào thì cổ phiếu mới tăng được bạn hiểu không ạ đấy một cái câu hỏi tại sao nó giải quyết cho chúng ta tất cả những cái điều này đấy nó giải quyết cho tất tất cả này còn bây giờ hỏi là mô hình tay cầm tại sao mô, mô hình tay cầm thì thực tế là nhiều người cũng trả lời được kể cả họ có nói cho chúng ta thì họ cũng chả trả lời được nếu họ không trả lời được thì làm sao hiểu rõ nhân quả mà không hiểu rõ nhân quả thì làm sao thành công được nên họ có chia sẻ chúng ta họ là người thất bại mà chúng ta lại tiếp tục học thất bại thì chúng ta sẽ thành công không thành công được Dũng không muốn chứ nói là mình giỏi Dũng cũng đang muốn học hỏi của rất nhiều anh chị em nên mong rằng anh chị em hãy đặt được nhiều câu hỏi nhiều câu hỏi bởi vì nhiều chính những câu hỏi của anh chị em các bạn nó là những cái mà mình cần phải học và khi mình học thì mình lại tiếp tục chia sẻ chúng ta nhiều hơn mong rằng anh chị em sẽ đặt nhiều câu hỏi nhiều câu hỏi tại vì Dũng là cái người mà luôn luôn đi tìm những câu gì ạ à, câu hỏi và đây nó có một cuốn sách vừa rồi đâu đây tức là ở trong cuốn sách à, ờ, buổi sau nếu có cơ hội Dũng sẽ chia sẻ chúng ta sách về đầu tư chứng khoán để chúng ta thấy là tất cả sách về đầu tư chứng khoán nó giống nhau hết chẳng hạn nhé Livermore có điểm gì điểm pivot có điểm gì có điểm then chốt để mua vào mà tại sao chúng ta lại không đi tìm điểm then chốt mua vào và chúng ta cứ mua một cách bừa bãi mà cái gì mà làm bừa bãi thì làm sao mà có kết quả được mong rằng sẽ được sự ờ, góp ý của tất cả anh chị em cũng như là gì ạ chúng ta có rất nhiều câu hỏi nhiều câu hỏi nhiều câu hỏi để gì ạ Dũng sẽ sẽ gì ạ có thể cùng giao lưu với tất cả anh chị ở đây thì ờ, cái đường link để Dũng sẽ kiểm tra cái đường link sẽ gửi cho anh chị em đấy ạ đây cái đường link đấy ạ các bạn ờ, xem cái đường link này thì chúng ta sẽ đây cái đường link Đấy, đây là cái đường link ở trong cái thì các bạn à, có thể phần cuối ô chat thì có cái đường link để các bạn đăng ký thì mong sẽ gặp à, sớm quý vị các bạn ở trong những chương trình tiếp theo ok anh chị em à, đăng ký vào đường link này tại vì cái, cái room thì có lẽ nó được chỉ được 1.000 người thôi nên anh chị em đăng ký sớm tại vì lần trước có rất nhiều bạn đăng ký nhưng cuối cùng là link nó có quá ít mà chúng ta không vào được nên chúng ta đăng ký sớm để chúng ta có cái cơ hội học được những kiến thức căn bản và khi nào thị trường tạo đáy cũng sẽ có những phân tích bài bản để giúp chúng ta nhưng về cơ bản các bạn sẽ gì ạ cần phải gì ạ giữ tiền đã tin chắc rằng là trong bất cứ thị trường từ trước đến nay dù là thị trường tạo đỉnh hay tạo đáy thì đến thời điểm hiện tại nhé đến thời điểm hiện tại thì Dũng chưa sót phần bắt đáy lần nào chưa sót lần xác nhận đỉnh lần nào Đấy tức là đỉnh thì chúng ta nếu đỉnh nó có thể kéo dài 3 đến 6 tháng nhưng về phần đỉnh thì gọi là các cổ phiếu mang tính chất là, là uh, chu kỳ thì đấy là cái lý do các bạn nên gì ạ cần phải theo dõi hết các video theo dõi tất cả những video của Dũng để các bạn hiểu rõ về cái lý thuyết thực chiến một lần nữa xin chân thành cảm ơn và nếu các bạn nào lần đầu tiên đang theo dõi kênh của Dũng và là những cái bạn đã theo dõi kênh nhiều lần rồi mà chưa đăng ký kênh thì ờ, các bạn nhớ là đăng ký kênh bởi vì Dũng ờ, mong muốn rằng là khi mà thị trường nó tạo đáy này thì cái việc mà Dũng phát trực tiếp phát liên tục phát trực tiếp để giúp cho các bạn cải thiện được cái quá trình đầu tư của mình nên nhớ đăng ký kênh đăng ký kênh bởi vì những cái việc mà Dũng có thể phát trong ờ, giờ giao dịch 9 giờ phát hoặc là 10 giờ phát hoặc là có thể một giờ phát thì cái việc mà lúc đấy chúng ta không nhìn rõ được bùng nổ theo đà thì thường chúng ta mua muộn mua sau khi chúng ta mua muộn mua sau thì gần như là rất là là tiếc bởi vì chúng ta cứ giá như giá như thế đợt vừa rồi nữa thôi mình ờ, phát nhưng có những lần mình phát trực tiếp một số bạn không theo dõi được bởi vì chúng ta chưa đăng ký kênh nhớ là đăng ký kênh này sau đó thì chúng ta gì ạ nhớ bấm chuông bởi vì khi mà Dũng phát thì các bạn sẽ là người sớm nhất nhận được thông tin à, và chúng ta sẽ còn rất nhiều câu chuyện khác nữa để chúng ta chia sẻ nhưng hôm nay có lẽ là thời gian cũng ờ, cũng đủ nhiều mong rằng là sẽ nhận được nhiều cái phản hồi của anh chị em đặc biệt là cái comment tất cả những vấn đề Dũng sẽ làm thì toàn bộ những vấn đề thực sự anh chị em có nếu số sẽ làm chủ đề lần này như anh chị em nhớ là thời điểm này á, khi mà chúng ta phân tích toàn bộ thị trường tổng thể thị trường thì chúng ta phân tích tổng thể thị trường thì rõ ràng nó sẽ ảnh hưởng đến cả các loạt cổ phiếu khác nên rõ ràng là mình không tham gia thời điểm này còn nó có hồi hay không thì mình chưa biết nhưng thực tế là hồi thì nó cũng không được nhiều đấy hồi cũng không được nhiều giả sử hôm qua có nói là HCM HCM là cổ phiếu mạnh hơn thì không biết là T4 nó có đạt hay không nhưng hôm nay khối lượng khá là thấp đơn giản thôi nên mọi thứ chúng ta thấy là nó chưa đạt thì chúng ta hãy tiếp tục kiên nhẫn kiên nhẫn và kiên nhẫn à, xin cảm ơn và nhớ đăng ký kênh cái phần này nó đây là, đây là chứng khoán F0 à, cái từ F0 này nó không không chính xác đâu bạn nhé à, bạn hỗ trợ đấy chúng ta sẽ chứng khoán cho những nhà đầu tư à, tức là có lẽ chúng ta sẽ lấy một cái chủ, chủ đề khác bởi vì nhiều anh chị em nghĩ là cái này mình không phải là F0 mình là F gì ở F5 F6 hay là F bao nhiêu rồi nhưng cái, cái, cái chương trình này nó dành cho tất cả những nhà đầu tư mới này nhà đầu tư lâu năm bị thua lỗ nhà lâu năm bị thua lỗ thì cũng dành cho chúng ta và đầu tư mà một hai năm bị thua lỗ là cũng dành hết chúng ta còn anh chị em nào thành công rồi thì tức là thành công rồi nhưng chưa thành công lắm thì cũng nên xem ok ạ uh, ngân hàng và ờ, ngân hàng hoặc một số cái tím đúng không đây chúng ta nhìn này tím này có cầu đâu ạ đấy chúng ta cứ nhìn bao giờ chúng ta phải nhìn vào cái cái cái cái cái thực tế của nó chứ không phải là cái chúng ta cứ nhìn tím đây tím này đấy thấy cái gì nữa ngân hàng tím làm gì có tím đâu ạ có một cái cổ phiếu như là uh, ờ, HCM nó tăng nơi còn cổ phiếu gì ạ cổ phiếu FPT à cổ phiếu SSI là hôm nay nó chia chia cổ tức có lớp chứng khoán cơ bản nhé có lớp chứng khoán cơ bản những lớp chứng khoán cơ bản thì các bạn cứ học về bí mật đầu tư á thì lớp chứng khoán cơ bản thì Dũng đang xây dựng xây dựng nhưng nó thực sự là cái lớp đấy uh, tới đây nó sẽ gần như là mình Dũng nghĩ là nó sẽ là cái lớp mà các bạn có thể nó nó có hàng chục hàng trăm video từ các chủ đề khác nhau để chúng ta được dầu khí hiện tại nó đang xấu nhá hiện dầu khí hiện tại đang xấu nên chúng ta sẽ đúng ngoài Đấy. Dũng rất là khoái cái nhóm dầu khí nhưng rõ ràng là dòng tiền nó không tham gia vào thì việc đứng ngoài là đương nhiên đúng không mình thích thì thích thôi nhưng thực ra nó không đáp ứng được nhu cầu thì thôi thế thôi chẳng hạn như bây giờ chúng ta đi gì à, yêu một cô gái nào đó chúng ta thích chúng ta yêu nhưng rõ ràng là nhu cầu cô gái đấy phải lại lại ra và không đáp ứng được thì thôi chúng ta phải đi tìm cô khác nhưng mà chúng ta cứ kỳ vọng nguy hiểm thì ở đây chúng ta cũng tương tự rồi rõ ràng là chúng ta thích cổ phiếu nhưng rõ ràng cái nhu cầu cái không có dòng tiền lớn vào thì hãy thoát ra đấy hay là tất cả những cổ phiếu các bạn hỏi đây thì cũng trả lời luôn là nếu thị trường nó xấu thì các bạn có hỏi thì cũng đứt thôi hỏi cũng đứt thôi thị trường nó xấu thì hoặc là tỷ lệ thành công thất bại thì nó cũng đứt thôi ạ cái tỷ lệ thất bại thành công là đứt rất là cao đấy thế thì nếu các bạn có hỏi thì đây này nó nhìn là biết là đứt rồi các bạn chưa trả lời chưa nói thì dũng nhìn đây là bị là đứt rồi nên các bạn cũng không gì ạ nhóm thì chưa biết nhá nhóm thì chưa biết nhóm nào trong thời gian tới thì có lẽ chúng ta cần phải thêm thời gian tại vì mình phải xem là thị trường giảm mạnh vài hôm nữa dòng tiền như nào còn bây giờ nói thì gần như là và đoán, đoán mò hết tất cả chuyên gia đều nói về nói thì không có căn cứ nha không có căn cứ nhá nếu nó nói lúc này là họ toàn nói phép thôi anh chị em lưu ý ok à, lần nữa xin cảm ơn cả nhà và hẹn gặp lại chúng ta vào kỳ tiếp theo chúc các nhà có những quyết định sáng suốt trong đầu tư xin cảm ơn rất nhiều à, cuối cùng à, thì chúng ta lưu ý một chút là cũng có một cái cổ phiếu cuối cùng ở đây đó là Vinamilk à Vinamilk Vinamilk nếu mà sau nó test này thì ngày mai mà nó tăng lại này thì xác suất thành công cao nha đó là đây là cái mô hình hai đáy ở ngắn mà test xong mà nó tăng lại thì khả năng thành công cao đấy mày tăng mạnh nhá tăng rất mạnh ok xin cảm ơn cả nhà chúc mọi người có được quyết định à, thành công Cảm ơn